À, các bạn thân mến, mình lại tiếp tục à, cái bài tập từ hôm trước của chúng ta. Thế thì ở đây các bạn thấy là ở ờ, bài này chúng ta đã vẽ đến cái váy. À, bây giờ chúng ta sẽ vẽ đến cái váy bằng cái chân. Trước khi vẽ được cái đấy thì chúng ta sẽ vẽ vào cái phần chân của nó, chân của cái nhân vật này. Thế thì chúng ta sẽ tìm ở cái phần uh, đùi Đấy, ở đây là phần đùi chúng ta nhấp vào cái ô này nhá nhấp ô này Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ vẽ phần đùi thì để cho viền của cái đùi của chúng ta có màu bóng đen kệ nó thì chúng ta sẽ vẽ từ chỗ này để sau này ta dích hình nó dễ các bạn không lo nhá cứ để nó cứ để nó như vậy đấy, đấy chúng ta giữ cần trôn để chúng ta uốn chúng ta giữ cần trôn chúng ta uốn nhá đấy và trong đây thì các bạn chọn cho tôi cái snap tức là để nó hút dính vào Đấy, hút dính vào đây snap đây là những cái nam châm ấy Thế khi mà chúng ta vẽ tiếp thì nó sẽ dính vào Đấy, chúng ta vẽ tiếp giữ cần trôn chúng ta uốn lên nhá thì sau khi các bạn làm quen rồi thì rất là dễ thôi và chỗ này tương tự như vậy Đấy, tôi vẽ nó hơi hơi to tôi cho nhỏ lại một chút cái đùi đến đây đùi đến đây nhá xong rồi chúng ta sẽ chúng ta sẽ cắt để tô màu Đấy, đến đây thôi để chúng ta lắp các bộ phận Đấy, lắp các bộ phận thì ở trong đây cái đùi này của chúng ta là sẽ bị khuất sau cái váy khuất sau cái váy Đấy. rồi đến bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bảng màu color hôm trước để chúng ta uh, chúng ta cho nó ra Đấy. thì cái bảng hôm trước của chúng ta là chúng ta đến cái phần chân của nó đây chúng ta sẽ lấy một cái màu mỡ màu da thịt của cái, cái bảng này có thể là màu lên màu trắng đúng không thế thì ở đây tôi sẽ điều chỉnh cái màu này cho nó lên hồng một kẹo Đấy. ok rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn ta thay thế bạn Đấy, ta chọn màu thay thế bạn thế sau rồi thì cái, lúc này các bạn sẽ thì các bạn sẽ tách được cái này ra Đấy. thì nó giữ nguyên màu của chúng ta đến đây để cho nó không tạo thành cái ngấn ở dưới cửu chân tách ra bỏ đi chúng ta đập cái đùi bây giờ ta vẽ tiếp cái cổ chân cổ chân sau lát nữa thì tôi sẽ nhân đôi tôi sẽ thành chân bên kia và tôi lật các bạn chú ý nhá Đấy. thì chúng ta chọn tiếp các bạn có thể đặt phím tắt cho nó để tạo thành cái đùi tốt à, đó work thì chúng ta lát chúng ta vẽ sau các bạn có thể bỏ qua cái phần đẩy gì cũng được đó ta chỉ cần vẽ cái chân cho nó đẹp thôi giày lát nữa chúng ta vẽ xong. ờ, chúng ta vẽ trong photoshop thì lâu lắm các bạn nhé vẽ photoshop rồi các bạn phải làm bao lâu mới được xong được một nhân vật ờ, như vậy thì nó sẽ rất là mệt à, và cái này chúng ta xin lỗi là là tôi chưa chọn cái lớp đùi đùi rồi bây giờ đến đùi bây giờ đến chân Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho chân nó sẽ tròn tròn à, thì những nhân vật nó đẹp nó chuyển động rất là đẹp chứ không phải là nó chạy như kiểu trên uh, youtube nhiều cái phim hoạt hình chạy nó cứ ngang ngang mắt thì nó ngửa lên trời đó như vậy thì trong bom là một cái phần mềm chuyên nghiệp và nó sẽ gần với ờ, một cái chuyển động tự nhiên hơn còn họ làm nửa ra thì ờ, ví dụ như cái phim gì nhỉ gấu trúc tôi xem người chạy cũng rất buồn cười chân cứ sạc sạc sạc sạc các bạn sẽ vào kênh có gấu kêu đấy, kênh đấy là uh, của ai làm ấy thì uh, nó là chuyện ma chuyện ma nhưng mà chúng ta thấy là chân như thế thì sẽ xem nó buồn cười lắm rồi ờ. đây tôi chuyển đến đây tôi chuyển tôi dòng lại lên đây đây là cổ chân này các bạn đợi tôi vẹo nhé Đấy, xong chúng ta sẽ khép cái phần đùi này lại nhé các bạn chú ý là chúng ta sẽ khép cái này lại à, phím phóng to là F2 các bạn khép cái chỗ này lại Đấy. và cái này thì các bạn sẽ sơn nó lại Đấy. sơn nó lại thì chúng ta tìm cái màu lúc nãy của chúng ta Đấy. sơn lại Đấy. sau các bạn sẽ dùng công cụ V select đưa mở đi con ơi ta xóa đi Đấy, thì chúng ta sẽ cần cái phần chân bây giờ chúng ta sẽ vẽ bàn chân bàn chân thì ở đây chúng ta chọn lớp bàn chân chúng ta vẽ nhé bạn đợi mình kìa à, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái lớp bàn chân bàn chân thì chúng ta vẽ cho tôi này sau đó thì các bạn uh, tô các bạn tô màu vào ở đây thì các bạn uh, à, tắt cái này ra tách ra thì ta được bàn chân rồi bây giờ việc của chúng ta là bây giờ là chúng ta sẽ tạo một cái chân nữa bằng cách như sau các bạn thấy là bàn chân là con của chân sau đó chân thì lại là con của cái đùi đó. bây giờ chúng ta sẽ nhân đôi cái đùi này lên thành cái đùi thứ hai chúng ta chọn duplicate duplicate và chúng ta được đùi hai thì chúng ta ấn vào nút này đó. thì chúng ta lập tức được hai chân đối xứng nhau à, các bạn được hai chân đối xứng nhau các bạn nhớ là lúc này luôn lật nhé hai chân đối xứng nhau đấy bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái váy vẽ cái váy thì chúng ta sẽ chọn lớp váy váy đây váy này của chúng ta là lên tận đây thì chúng ta sẽ ta sẽ vẽ một cái máy à, chúng ta vẽ máy à, to lên áo này rồi bây giờ chúng ta váy váy đây thì các bạn nhớ là khi vẽ váy chúng ta nhớ bắt để cho xem này đấy chúng ta dạy váy nhé váy thì chúng ta sẽ chọn từ trên này xuống bạn thông cảm tôi Đó, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái váy xuống dưới chúng ta sẽ vẽ cái váy này xuống dưới tiếp ở cái phần trên thế thì uh, ta cho cái uh, cái váy của chúng ta là một cái váy chìm chìm xuống thế này Đấy. thế thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ váy phải vẽ to hơn cái chân bao gồm nó chùm cái chân của chúng ta giờ chúng ta sẽ tô nó cho nó màu xanh màu xanh màu xanh ra. đây đó tiếp tục chúng ta sẽ vẽ lên trên này màu vàng đó, chúng ta sẽ được một cái váy hoàn chỉnh đây là cái váy váy của đứa con gái tiếp theo bây giờ chúng ta thấy là chân chúng ta đã vẽ xong bây giờ chúng ta sẽ vẽ sang cái phần tay phần tay ta vẽ cũng một bên và ta lật ta vẽ từ cái vai trước bạn chú ý nha vẽ từ cái vai trước vẽ cái vai trước thì chúng ta sẽ vẽ như này chúng ta đưa vào cái này vào đây chúng ta vẽ nó sau này ngược này à, đây là chữ tay chỗ này là chúng ta phải tự tự tự để ấy ra nhé Đó. sau đó chúng ta tô màu rồi chúng ta sẽ xóa đi cái phần này để chuyển động Đấy. chỗ này nữa. bây giờ tôi sẽ vẽ tiếp một phần đã dùng hay đối với bảo này nốt mát chúng ta sẽ vẽ nhiều cái tay cái bàn tay riêng để nó có thể uh, cụp vào xảy ra vân vân đấy chúng ta vẽ đại khái như vậy nhé rồi à, các bạn tô màu cho cái bàn tay này à, đây là vai tôi xin lỗi đó, tôi lại quên mất vai bây giờ sang cánh tay cánh tay thì chúng ta mỗi lần chúng ta chuyển màu thì đó thì chúng ta xóa này đây bây giờ chúng ta sẽ đưa bàn tay vào cánh tay vào ờ, cánh tay vào vai đó. ta nhân đôi cái này lên ta nhân đôi này giúp lấy được select layer sau đó các bạn lật cho tôi ta lại thấy này bàn tay ở đây Đó, chúng ta đút đi tiếp, hàng lần bàn tay này nó sẽ vào lấy cái này อันละขาดทักษะไฟฟ้ามีอันละขาด mà mình muốn vẽ đẹp hơn thì mình vẽ dài nó xuống là mình xoay ngang cũng được ở đây tôi lười nhá trông nó hơi nhỏ kẹo đúng không à, hơi nhỏ kẹo trông nó không cân đối vậy thì à, ta sẽ khóa đi làm lại cái phần này à, các bạn Ồ bây giờ ta thêm vai ta thêm vai vào đây các bạn uh, chèn nhớ chèn nút cộng ta sẽ làm vai đặt ở đây bàn tay ta vẽ theo chiều của cái tay này thì vẽ chiều với tay này thì chúng ta sẽ vẽ cái vai này nó vẽ từ chỗ này xuống cho đẹp hai rồi chúng ta sẽ vẽ cho tôm mòi tiếp theo là thẳng Đấy, bây giờ chúng ta đã được một bên rồi đây là tam giác kia các bạn nhớ nhé này chúng ta là này ăn từ đầu vai Đó. rồi bây giờ chúng ta sẽ rút lịch rồi chúng ta lật đến vai như vậy thì này đọc lại đó. bàn tay đọc lại bây giờ đã đều đều hai bên đúng không rồi bây giờ chỗ này của các bạn y thì chúng ta lên sang này chúng ta có thể đó rồi chúng ta giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang đến mắt bây giờ chúng ta sẽ sang phần mắt Đấy. thì chúng ta thấy này mí mắt lòng trắng con người thuộc lòng trắng thuộc lòng trắng và mí mắt Đấy. Đấy. bây giờ tôi cũng rút mí kết lên có chỗ mặt mà và các bạn nhìn thấy là lòng trắng là chỗ lành và con người cũng lành rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ lông mày rồi chúng ta sẽ có làm việc à, ờ, không lông mày mũi rồi hay hay lông mày khác khi chúng ta vẽ xong lông mày thì chúng ta mới dích in được đúng không? Lớp, à, tất cả các bạn này, nhìn vào à, lấy à, phần lông mày là màu đen rồi ờ. bây giờ chúng ta lật cho cái lông mày này úp liên kết lông mày này lên làm đôi sau đó các bạn lật Đấy. thì lông mày của chúng ta mới đến đây rồi bây giờ đã hoàn chỉnh toàn bộ một cái con nhân vật bây giờ chúng ta sẽ làm một việc như sau ta tắt cái lớp này dưới và đây là toàn bộ à, còn phần body của nó body thì tôi chưa vẽ bây giờ chúng ta sẽ lại lật cái con body này lên ta vẽ là chưa có body đúng không vậy thì chúng ta sẽ thêm một lớp gọi là lớp body chúng ta ghi là body trong body thì các bạn vẽ tiếp cái cột, làm lại cái cái cột, phần body của chúng ta vẽ lên đây sau đó thì các bạn cứ để như thế các bạn vẽ lồng vào trong để lớp ở bên trong người váy nha Đó. đây được với lớp body của chúng ta là bây giờ chúng ta tô màu vào trong body và ta chỉnh sửa các vị trí ta sẽ xóa đi những cái phần thừa xóa đi các phần thừa ví dụ như cái phần đen như này ta xóa cái này đi rồi phần vai đây là kết nối giữa vai sau này ta xóa đi cái phần cứng xóa đi dòng thậm chí thậm xóa đi thẳng vào xóa hết đi cái phần này được để chỉ phần cái cổ thì nó ranh giới giữa cái cằm và cái cổ chúng ta để bây giờ chúng ta sẽ cho nó chuyển động rồi à, cái phần body này nha ta sẽ để nó lớp dưới còn chỗ này các bạn tắt này đi và ta sang phần camera đấy thì chúng ta sẽ cho như này váy của chúng ta thôi vậy vậy chúng ta cho lên lớp trên nhé chúng ta cho z này của nó là bằng 0.002 à, thì cái váy của chúng ta đã lên trên à, các bạn nhìn thấy chưa đó là dễ đúng không rồi phần đầu đầu chúng ta mí mắt của chúng ta rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là con này đã lên đã nhìn thấy con này đã lên bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp phần đầu đầu nhé rồi bây giờ việc tiếp theo là chúng ta zigging ngon rồi đấy các bạn ta sẽ xóa nốt cái uh, còn ở ờ, muốn đi học cẩn thận nhá ta sẽ vào cái hai cái phần vai này chúng ta sẽ xóa cái phần này đi đây tương tự như thế thì chúng ta sang phần vai hai chúng ta xóa tiếp cái này đi thì chúng ta nhìn thấy là bây giờ nó đã ổn rồi phần vai thì phần dưới chúng ta chưa vậy nhẹ thôi con chúng ta sải qua chỗ này chúng ta vào cái phần này đi nhóm với vai này lại thành nhóm các bạn nhóm lại nhé cái phần này các bạn nên nhóm nó lại đấy rồi cái phần tay nữa ta hội thấy là bây giờ nó đã hoàn thiện một cái con banner canh bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh nó đúng không? điều chỉnh nó cho nó chuẩn à, cái mà, à, lông mày chúng ta sẽ cho lên đủ lông đủ cánh đúng không rồi các bạn thấy là bây giờ là lông mày đã được uh, hiện lên và một việc nữa là việc uh, uh, ta di zicking cái con này thì cho nó có thể chuyển động được Đấy. đây là cái bài này tôi uh, sẽ cắt nhỏ clip để làm hai cái video một cái video bây giờ là tôi sẽ uh, ờ, zigging là phần cuối còn đây là tôi đã dạy vẽ xong được một cái nhân vật uh, phụ nữ chúng ta sẽ xem và để ý tiếp nhé